không tại mẹ con nuôi với cha con nuôi giờ dạ, cha giờ đọc lại bút câu thơ nè hồi nãy giờ gì uh... ôi đâu phải qua đoạn đường lửa bỏng phải vậy quên rồi ôi đâu phải qua đêm dài lạnh cống mặt trời lên là hết bóng mù sương Nghe không? Dạ. Ôi, đâu phải qua đoạn đường lửa bỏng cuộc đời ta phúc chốc quá thiên đường <laughs> hay quá rồi cha có cái bản gì mà ờ, cái bản gì mà cái bài bài thơ gì mà đến uh, gì gốc cây uh, ta sẽ nhấp gì đó cha phải cha đọc từ đầu ta cha dạ bạn đó là ruộng gốc cây ta sẽ nhấp mang nhìn xem phú quý tựa bao vậy? dạ đúng rồi đúng rồi bạn đó, đó cái bài đó đó quên rồi ờ, Để là nhớ sao nổi nhớ tới lúc nào nhớ lúc đó <laughs> nghĩ ra nghe người ta nói không cái chuyện này không dạ. chuyện này cái nọ mình nghe mình nhắc biết. là cái mình nhớ dạ. dạ. <laughs> nhưng mà bốn câu có để con về con học à. nhiều khi vô đám tiệc rồi nói cho nó có à. ý nghĩa rồi ý nghĩa rồi chứ à